của bếp là Paloma model của bếp là 800B đây là nội thất của bếp đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất và test những cái tính năng của nó bếp này có mặt men chống xước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 thì đối với ờ, dòng bếp Nhật á, ở cái que cảm biến ờ, nước cạn đầu này á, thì nó chỉ đạt đến nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga có một số bếp á, thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây nằm ở bên trái hoặc là bên phải á, thì nó cũng có thể tăng nhiệt độ của cái que cảm biến ở đó lên đến 300 ờ, độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu hoặc là rang những món mà có nhiệt độ cao thì nó sẽ tắt lửa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 còn có một số bếp á, nó có nút 3 giây ở trên bếp á, thì shop sẽ tích hợp cái công tắc rang đó vào cái nút 3 giây đó thì các bạn chỉ việc đè giữ cái nút 3 giây đó để cho nó sáng đèn lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến này lên nhiệt độ cao tối đa không sợ bị tắt lửa nữa khi các bạn không sử dụng tính năng rang đó nữa thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút 3 giây thêm một lần nữa để tắt đi bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường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 pin sạc thì tôi chỉ sử dụng có một viên thôi nên nó không đủ độ dài với hộp pin thì tôi cũng có kèm thêm một cái lò xo khi nhận bếp về các bạn sẽ móc một đầu của lò xo tôi cũng đã cậy hở cái chân ra nè vào cái lỗ phía trước của cực dương là dấu cộng này các bạn chỉ cần móc vô vừa vô thôi chứ không nên là xoay nhiều các bạn mà xoay nhiều vòng vào á thì nó sẽ cái lò xo đầu lò xo nè nó sẽ lớn ra ngoài lớn ra ngoài thì nó sẽ chạm vào cái mép ngoài này là cực âm nè sẽ gây đoạn mạch hư pin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 lỗi một đổi một bếp có giá trị tương đương khi mà nhận à, thông báo là bếp đã bị lỗi thì chỉ trong 3 giờ thôi shop sẽ à, đổi trả cho các bạn một con bếp mới có giá trị tương đương khi nhận được bếp à, lỗi báo các bạn báo bếp lỗi thì chỉ trong 3 giờ thôi thì shop sẽ đổi cho bạn liền ngay ngay thời gian trong đó đối với khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh này thì shop có thêm cái gói hỗ trợ VIP như vậy